như vậy ở nhà ai thiết kế là tắm là nhìn gì vậy nhìn con ra như vậy này vậy sao là như vậy ngồi sao ngồi sao ngồi sao? hả hay là ngồi vậy ngồi vậy ngồi vậy như thế

đâu mà buồn vơi